Xin chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình, đội viên Dosemon Hôm nay mình sẽ đưa ra nhận định của mình về trận đấu giữa Felot và AS Roma Trận đấu giữa Felot và AS Roma này là trận đấu ở khuôn khổ tứ kết của cúp C2 Thời gian diễn ra vào lúc 23 ờ, giờ 45 phút Các bạn ờ, hãy ờ, xem trên màn hình và chỉ lại thời gian này cho mình nhé Thời gian vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 13 tháng 4 năm 2023 Tại sân vận động Felot Stadium của câu lạc bộ Felot thì trước khi mà à, anh em đến với những cái phân tích về tình hình cực lượng cũng như là phong độ của hai đội thì à, anh em sẽ tham khảo qua cái cái cái, cái tỷ lệ kèo trong các trận đấu các trận đấu được do nhà cái đưa ra nhé thì Velot à, trong trận này là chủ nhà đang có phong độ rất là ấn tượng thì Velot sẽ sẽ chấp chấp AS Roma 0,5 trái và tỷ lệ tài xỉu của trận này là là hai phân tích về lực lượng thành tích đối đầu ấy thì trong quá khứ thì um, ờ, Felot thì chưa một lần nào thắng được AS Roma ở trong các uh, ở trong các đấu trường quốc, uh, châu Âu thì gần gần đây nhất hai đội đụng độ nhau ở chung kết Europa Conference League uh, đầu tiên đội bóng là áo bã trầu đã đến từ Italia cũng là người giành chiến thắng và là nâng cao chức cúp vô địch ta thống kê về phong độ của vừa trận gần đây nhất của AS Roma thì trong vừa trận đã đấu thì AS Roma ừ, ờ, thắng 6 hòa 1 và thua 3 tỷ lệ chiến thắng là 60%. Vị trí của bảng xếp hạng ừ, hiện tại thì AS Roma đang đứng đang leo lên vị trí thứ ba là vị trí để ừ, có vé giành ờ, thẳng từ trực tiếp đến cúp C1 AS Roma đã vượt qua đội bóng của thành Milan, Inter Milan và AC Milan lần lượt thua AS Roma một điểm và hai điểm Trong trận tái đấu này thì AS của vô đấu cúp Jose Mourinho vẫn quyết tâm hạ cục đại diện ừ, Hà, Hà Lan để tiến hơn với mục tiêu vô địch để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại sân vận động Feyenoord Stadium. Roma ừ, vừa giành hai chiến thắng liên tiếp tại Serie mà không thể thủng một thủng lưới một đúng một bàn nào cả. Trong khi đó thì đội chủ nhà Feyenoord lại sở hữu ừ, một phong độ gần như là hoàn hảo, họ chỉ thua một, hòa một và thắng tới 10 trận ở 12 trận đấu vừa qua trên mọi đấu trường tại quê nhà thì thất bại 2-1 trước Arak Nam Sách Nam vào ngày 6 tháng 4 vừa qua cũng là một lần duy nhất mà Feyenoord thua ừ, trận sau 26 trận gần đây chơi ở Feyenoord Stadium. Tuy nhiên trận thua trước ờ, Ajax thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái bảng xếp hạng khi mà Feyenoord vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 8 điểm nhiều hơn Ajax Amsterdam. Trong khi đó thì hiệu số bàn thắng thua ờ, Feyenoord hơn đáng kể so với Ajax Amsterdam. Còn nhớ là chiến thắng nó hủy diệt của Pelot trước CSKA Donetsk vào ở à, vòng ừ, vòng 32 đội thì vòng 16 đội thì cho thấy là sức mạnh ờ, rất lớn của Pelot ở mùa giải năm nay. Trước trận đánh đấu với lại AS Roma thì đây là một kết quả mà để làm động lực rất lớn cho các cầu thủ Pelot với phong độ hiện tại với lại ờ, ừ, cái thành tích hiện tại phong độ hiện tại và được trên sân nhà thì liệu Pelot có có một bước trả được món nợ đã vay vào chung kết cúp C3 năm ngoái hay không? Có một con số cần rất là lưu ý khi mà Pelot là đội bóng mà ghi nhiều bàn nhất tại UEFA Europa League năm nay thì ờ, Feyenoord đã ghi được tới 21 bàn thắng dẫn đầu trong tất cả các đội xếp thứ hai là Manchester United và AS Roma chỉ xếp thứ năm với vẻn vẹn 15 bàn thắng là chứng tỏ là Feyenoord đang có một hàng công đạt phong độ rất cao ở trong đấu trường châu Âu và đội hình ra sân thì ờ, chủ sân ờ, Feyenoord Stadium ra sân với sơ chiến thuật là 4-3-3 trong đó thì ừ, hàng tiền đạo gồm Idissi, Zimanev và Faisal trong đó thì hàng hậu hàng tiền vệ sẽ là Weisberg, Kimanki và Kukku. Trong khi đó thì hàng tứ bại sẽ bao gồm là Haman, Hatcher, Choder, à, Katrina. Trong đó đối thủ Kukku vẫn là thủ thành Razer. Trong khi đó thì đội khách AS Roma sẽ ra sân đội hình 3 4 2 1. Trong đó thì đá cao nhất trên hàng tiền đạo vẫn là Tammy Abraham, à, hai um, hai tiền vệ công là Paulo Dybala và và Pellegrini. Ờ, hàng tứ bại xin lỗi là tuyến giữa này gồm có bốn ờ, người là Zaleski, Kriste, Wijnaldum và Spinazzola trong đó là hàng trung vệ của ba người là Mancini, Smalling và Lorente đứng trong khung gỗ vẫn là thủ môn uh, hết sức chắc chắn là tin tưởng là Rui Patricio với những thông tin về tình hình lực lượng cũng như phong độ hiện tại lịch sử đối đầu giữa hai đội uh, tôi um, xin tư vấn cho các anh em uh, trên theo dõi kênh của tôi là phân lót với nhập tự sân nhà sẽ chấp không phải năm trái và kèo xỉu thì kèo này thì mình sẽ nên nhận kèo xỉu nhé. và trong trận đấu này sẽ là hai thì cũng mong anh em là ủng hộ cho kênh youtube của mình ờ, bằng cách là hãy ờ, nhắn tin trực tiếp cho tôi hoặc là ấn like, share, subscribe kênh youtube của tôi để tôi động lực để làm thêm các clip khác cùng anh em nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em.